trời nhà nông lúa ngô gieo trên đồng trồng dâu nuôi tầm đất tổ tiên nuôi lớn sức người chiến miên bước ra biển đông lên rừng mơ mang sơn hà tự do sống của giống nòi giống thiên tranh đấu bao cơn lầm than dù hoang tàn bi tráng vẫn dạng người hồn việt nam trên núi đồi máu dân ta đò loang cánh đồng máu dân ta đổ trong rừng sâu đò loang rồng sâu trận đói năm xưa còn gieo hái hùng chết non hai triệu dân khốn cùng chết như bao hồn oan việt nam đem máu thịt làm phù sa tưới bón quê nhà từ ngàn xưa máu dân ta tô hồng sừng xanh chỉ dân ta nuôi thời liệt oanh khi thiên in sâu đời kiêu hùng ngàn sau tiếng quê Việt Nam đất đai thiêng nuôi người Việt Nam núi sông linh thiêng hồn non nước